cuộc đời này nó từ khi sanh ra cho tới khi chết là khổ vì vậy đó mà ta theo phật ta tu đó, là ta có cái ý thoát ly tức là muốn ra khỏi cuộc đời này mà ra khỏi cuộc đời này người ta gọi là ra khỏi cái sanh tử luân hồi này chứ thì muốn biết ra khỏi sanh tử luân hồi nữa thì mình phải biết mình từ đâu mà mình tới thế giới này và khi mình chết rồi mình đi về đâu thì cái pháp tứ thánh đế dạy cho chúng ta đó, để mà chúng ta biết được cái việc này biết được coi mình từ đâu sanh ra đây và từ đó mình cũng biết được cái đó là mình chết rồi mình về đâu À, cho nên cái này Đức Phật gọi là phải học pháp là phải biết ba đời nhân quả ba đời nhân quả tức là quá khứ trước khi sanh ra mình là gì rồi hiện giờ để sanh ra ở trong cái thế giới này mình là con người thì mình xác định mình con người được rồi nhưng mà trong tương lai khi mình chết rồi thì mình về đâu vì vậy đó mà đức phật nó là có sáu cái đường sanh tử và có bốn cái loại sanh bốn cái loại sanh tử bốn loại sanh đó tức là sanh ra từ trứng mà nở ra thành con có loài thì sanh ra từ con mà có loài đó thì sanh ra đó ở dưới nước mà có loài sanh ra trong hư không nó gọi là quá sanh thành ra trong hư không đó thì nó gồm có một cái đó là quỷ thần và chư thiên cái này gọi là quá sanh quỷ thần ta gọi là thần thánh đó. thần thánh rồi chư thiên là nó cao lên trên bực nữa Ờ, thành ra thần thánh và chư thiên đều vẫn ở trong sanh tử luân hồi cho nên nếu là con người mình đây đó mà mình quy y phật quy y tam bảo xong rồi đó mà mình tu thập thiện nghiệp đạo con đường của chư thiên đó, thì sau này nếu mình chết mình sanh về đến chư thiên còn mình nhìn vô trong cuộc sống hiện tại này của mình đó, mà mình biết cái người này từ trên trời sanh xuống mình cũng biết được tại vì người trên trời mà họ sanh xuống loại người mình á thường thường mình nói là cái cốt cách thần tiên còn cái cốt cách của họ còn bây giờ cái con nhà giàu cái con nhà quyền thế đó dù họ bị thất thế họ nghèo đi nữa đó mà cái phong độ của họ vẫn là phong độ nhà giàu cái phong độ con nhà quyền thế ta gọi là vương tôn công tử nữa cái loại này nữa thì mặc dầu nó đã xa cơ thất thế rồi đi làm thuê làm mướn này nữa nhưng mà cái cái cốt cách của nó vẫn còn là cái con nhà giàu có cho nên chư thiên ấy, mà họ hết phước họ sanh xuống loài người mình ấy, thì cái tính cách chư thiên họ còn tính cách chư thiên là gì tức là thứ nhất là họ có một cái ngoại hình dễ coi cái ngoại hình họ dễ coi nó cho nên đó, người ta nói cái người này đẹp như tiên giáng trần đó. đẹp như tiên giáng trần tức là chư thiên mà sanh vô trong loài người mình đó, là cái điều thứ nhất đó, là họ có cái ngoại hình rất dễ coi là cái này cái tướng phước của họ cái tướng phước mà cái tướng đẹp này nó hỏi tại sao họ có tại vì trước đây đó ở trong loài người chúng ta do họ tu thập thiện ấy, mà họ không có tà dâm họ không có tà dâm cho nên họ được sanh lên trời thành ra bây giờ lên trên trời nữa mà họ có xuống như này nữa nữa thì cái người này cái tánh tham dâm họ không có này cái này là cái trường hợp mà từ chư thiên sanh lại đó. nhờ cái này mà họ hiện ra cái tướng phước tướng phước thứ nhất là cái tướng họ có cái ngoại hình rất là dễ coi cái thứ hai đó là ở dưới này đó họ tu cái phước đó, họ không có sát sanh hại mạng cho nên họ được sanh lên trời không bị quả báo xấu cho nên họ không sanh không sanh vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà họ sanh lên trời cho nên bây giờ họ trên trời họ sanh xuống dưới này đó hết phước trên kia không còn cái tư cách là chư thiên nữa mà xuống phàm á thì ở trong loài người mình đó, họ cũng là những cái người đó mà khỏe mạnh nhất con người họ khỏe mạnh rồi đó cái thứ ba đó là do cái họ tu thiền định họ tu thiền định mà cái trí tuệ họ có cho nên họ sanh lên chư thiên được lên ở các tầng trời tại vì ở trên các tầng trời đó là cái tâm luôn luôn bình ổn còn cái tâm mình mà rối loạn đó là không thể lên trời được cho nên ở trên trời nữa mà khi sắp hết phước rồi sắp đọa xuống này đó thì đức phật nói là nó có năm cái tướng hiện ra để cho biết là họ đọa đây là trên bước đường tu này. cái tướng phước hết rồi tướng nghiệp sanh ra đó là cái trường hợp đấy thành ra chư thiên á, lúc nào cũng vui chứ không có buồn lúc nào tâm cũng vui cho nên không có buồn vì vậy đó mà cái người ở trên cõi trời đó tự nhiên sao cảm thấy nó hơi buồn buồn cái gì đó không thành nó hơi buồn buồn hơi nhớ một cái gì đó thì cái này là cái triệu chứng hết phước trên cõi trời đã, đã xuống cái thứ hai là cái mặt họ luôn luôn lúc nào cũng tươi tươi như hoa nhưng bây giờ sao thấy nó héo đi ta gọi là hoa héo đi cái mặt nó héo đi đó, là biết nó sắp hết phước rồi đoạn cái tướng thứ ba của nó đó, là tự nhiên ở trong người nó đó, đầu tiên là cái trường hợp đó, ở trong hai cái nách đó, tự nhiên nó tỏa ra cái mùi mà thường chư thiên á, thì lại có cái mùi của nước hoa mùi hoa nhưng mà bây giờ nó tự nhiên cái mùi hoa nó mất đi mà nó sanh ra cái mùi hôi là biết đoạn Đấy. cho nên nó tự nhiên mà ở trong nách của họ mà nó ra một cái mùi hôi đó mà mùi mà hôi đó thì cái trường hợp này họ sẽ đọa sâu xuống họ đọa xuống ba đường ác đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho nên khi mà đức phật thích ca còn tại thế thì lúc bây giờ trời đế thích thành ra trời đế thích thì đã nhờ có quy y với phật mà được phước sanh lên trên trời làm vua trên cõi trời làm vua trên cõi trời nhưng mà bây giờ cái ông này đó khi mà hết phước thì mới có một cái hiện ra cái tướng ờ, suy thứ nhất là tự nhiên sao trong lòng thấy hơi buồn hơi lo mất cái niềm vui đi thì cái này nhờ cái căn lành ông có quy y với phật rồi cho nên tự nhiên ông nhớ tới phật nên ngày nay thầy dặn tất cả các phật tử chúng ta quy y rồi đó thì hãy khi nào mà thấy nó buồn thấy nó lo thấy nó sợ cái gì đó thì nhớ niệm phật thành nên mình nhớ tới phật mình niệm phật á, thì để phật cứu mình thành ra ông nhớ tới phật á, cho nên lúc bây giờ nữa cái thần thức ông nó mới xuất hiện ở trước đức phật lúc đó là 12 giờ đêm ấy mà Đức Phật đang ngồi thiền ấy, thì ông trời đế thích này ông mới xuất hiện trước mặt Đức Phật ông mới bạch như Phật ông nói sao bữa nay bạch đức thế tôn sao con thấy trong lòng hơi bất an ừ. thành ra đức phật mới nói đó là cái tướng si mà đã hiện ra đó ừ. cho nên đó, ông phải lo tu hay khi mà khởi tướng si là phải lo tu chứ còn để nặng hơn chút nữa thì không thể nào cứu được cho nên các phật tử mình khi mới buồn thôi thì mình lo mình tu chứ đừng để mà cho xa xúc cho bệnh hoạn cho tan gia bại sản cho bị tất cả những cái quan gia nó kéo tới nữa thì tới chừng nó tu không kịp nữa à, nên trên bước đường tu này ta sợ nhất là cái cận tử nghiệp à, tức là trước khi ta sắp chết thì tất cả các cái ác nghiệp nó hiện ra nó đòi à, sợ nhất là cho nên nó hiện ra mà hãy các cái nghiệp ác mà nó hiện ra nó đòi đó thì nó làm cho mình hốt quản hốt quản thì nhân cái này để mình sẽ đi vào ba đường ác theo quả báo nên cái người mà sát sanh hại mạng nhiều á, thì tới cái khi họ chết quý vị thấy đó, họ hốt quản họ sợ họ sợ tại sao vậy tại họ thấy nó tới nó đòi mạng sợ nó tới nó đòi mạng nữa cho nên từ cái chỗ đó mà đức phật mới dạy đức phật mới dạy ông trời để thích này nữa ừ. bảo là bây giờ đó ông nên tụng trở lại cái thập thiện tại trước đây do ông tu thập thiện mười giới đó đó mà ông được sanh lên trời bây giờ vì ông hưởng phước lâu quá rồi đó ông quên đi cho nên tu trở lại tu trở lại có nghĩa là ông đọc thập thiện ông nghĩ tới thập thiện và ông cố hành thập thiện cái này là cái phước để sanh lên trời cho nên cái trường hợp đó nó trong ba cái nghiệp ấy, mà ác để đọa đức phật nói một là sát sanh hại mạng bây giờ tụng thập thiện là ông nên nhớ cái điều đó là ông phải phải cứu người giúp đời cái chuyện này chính ừ. Tại là cứu người giúp đời đó, thì mới sanh ra phước cho nên mình đây mình gọi là là cái trên bước đường tu đó, thì mình sát sanh đó, mình tội thì bây giờ nó bù lại cái này mình phải phóng sanh mình phải phóng sanh tức là mình hộ mạng đó ừ. nhưng mà phóng sanh này đó, thì tất cả các phật tử chúng ta đó đôi khi mê tín rồi nhiều khi bị người không biết là hướng dẫn nó sai đi Tại nên hướng dẫn sai đó Tại nên những cái điều không nên làm mà ta lại làm Còn những cái nên nữa chúng ta không làm Đây là ở trên cái bước đường tu đó phải nhận ra Cho nên nói cứu là mình cứu ai Mình cứu ai đây Cứu vật, mình cứu vật như thế nào đây? Chứ còn bây giờ đó Một số Phật tử mình nghe nó phóng sanh là được phước phóng sanh được phước đó. mà bây giờ đó hãy phóng sanh nhiều chừng nào được phước nhiều chừng đó cho nên ở năm nay tôi 70 tuổi thôi đi tôi đi phóng sanh 70 con chim không tôi phóng sanh 70 con cá cái này là mê tín thành ra phóng sanh chim á, thì hỏi thăm coi đây ai mà chuyên môn bắt chim không nhờ dặn cái bữa đó nhớ đem tới cho tôi bảy chục con chim làm tôi thả thì cái điểm này là quý vị sai lầm lớn tại vì thiệt ra đó mà chim đó, thì đôi khi quý vị nghĩ đó là cái loại chim nào mà rẻ nhất nha à, thành ra bắt loại chim nào mà rẻ nhất mà quý vị nghĩ sao cái chim rẻ nhất là cái chim như chim sẻ đi chim mà xuống chùa mình ăn ăn gạo đi cái chim này thiệt có ai ăn nó đâu mà có ai muốn bắt nó làm chi cho nên bây giờ tại vì mấy bà muốn phóng sanh yêu cầu nó bắt cho nên nó mới bắt nó đem tới nó giao cho mấy bà mà trước khi giao cho mấy bà đó là nó phải nhốt ở trong lòng đem cầm tù người ta tự nhiên nó không có tội tình gì hết mà mình bắt mình đem cầm tù mà mình nói là mình phóng sanh nó tự nhiên nó tự do ngoài trời chứ ai bắt nó nhưng mà vì mình phóng sanh cho nên nó đi bắt này cho nên một số các cái chùa đó mà thầy thấy người ta hay đem chim nhỏ nhỏ này, này tới người ta người ta bán cho những người phóng sanh nữa tại những người làm cái nghề phóng sanh này cho nên có cái người mà chuyên bắt chim để phóng sanh này. Đây, đây là cái điểm quan trọng nhất đó. chúng ta phạm phải cái sai lầm này cho nên ta lại có cái cộng nghiệp này muốn cho hết nghiệp mà lại tạo thêm nghiệp nữa. vì vậy đó nếu mà ta muốn phóng sanh á cho nên đức phật khuyên chúng ta một cái điều mà chúng ta phải nhớ này khi ta đi mà ta thấy con vật nó ngập nạn nó ngộ nạn thành ra ta cứu nó cứu mạng nó bất cứ là con gì phải không chứ không phải cái túc số này để cho đủ mà mình đi bắt bắt những con mà ta không bắt nữa. À, bây giờ nếu mà quý vị thấy người ta bắt con cá người ta sửa sàng ta ăn thịt ta đem ta bán người khác ăn đây cho nên tự nhiên mình thấy mình thương nó thôi mình mua mình đem mình thả xuống sông mình phóng sinh tức là trả nó về với sông biển của nó đây là trường hợp mình phóng sanh là mình cứu nó ừ. cho nên ta đọc cái chuyện Tây Du ta thấy cái ông Trần Quang Nhị là thân phụ của ngài Trần Quyền Trang thành ra ông này nó chỉ phóng sanh có một con cá thôi nhưng mà phước ông ta lớn lắm ông phóng sanh một con cá đó mà trúng con cá vàng cá này là là, là long vương á, là bị bị hạn cho nên ông mua con cá này ông thấy ông thương á. con cá này đó <clears throat> thân ở ngoài là con cá nhưng mà ở trong là long vương cho nên nó nhìn nó thấy ông trần quang nhị thì lúc bây giờ đó con mắt nó chớp chớp ông tự nhiên giữa ông với con cá này nó có cảm tình cho nên ông mua ông đem thả xong đây là cái trường hợp mà chỉ phóng sanh một con vật thôi nhưng mà ông phóng sanh à, một con vật này đó thì ông long vương đó, ông mới đền lại cho ông bao nhiêu cái công đức khác đền cái phước khác không cho nên có những người họ làm công chuyện rất đơn giản nhưng mà rồi cái phước của họ đó nó lớn vô cùng còn cái mình làm nữa mình tưởng được phước nhiều mà sai cho nên ờ, đức phật ờ, mới nói cái ông ông vua trời này nó ông hết phước ông sắp đọa đó ừ. nhưng mà theo cái trí tuệ của ta đó ta dùng phật nhãn ta quan sát đó là ta thấy ông hết phước rồi đó ông sẽ đọa xuống ông làm con bò mỏng làm con bò ừ. sanh ra làm con bò cho nên đó, ờ, lúc bây giờ ông sợ quá Ừ, ông sanh hốt hoảng cho nên đó, ông mới đọc quy phật quy pháp quy tăng tức là nghĩ tới phật pháp và tăng tam bảo thôi ờ, chỉ nghĩ tới cái này thôi thì trong lúc đó là ông ông biến mất ở trên cõi trời chư thiên đó, thì cái hồn ông đó nó đọa vô ở trong trong loài súc sanh rồi tức là vô trong bụng con con bò rồi cái quả báo đi tới nhưng mà trong cái lúc đó, ông nhớ ông niệm phật ông niệm phật cho nên đó, ở trên thiên cung trong cái tâm ông vẫn niệm phật cho nên khi mà ông chung vào trong trong thai lừa đó thì ông vẫn nhớ được cái niệm phật cho nên mới vừa vô thai lừa thì cái trường hợp đó con lừa nó bị sảy thai đó, cho nên ông lại hoàng trở ra thành nên người ta chỉ tu có một cái đơn giản nhất là chỉ có quy Phật quy pháp quy tăng đọc có ba câu như vậy đó mà ông này lại được cái phước mà hoàng trở lại sanh lên trên trên trời cho nên cái ông này mới hoài ngược trở lại à, trúc lâm mà đảnh lễ đức phật và xin xin tạ ơn mà tế độ của đức phật à, cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó thành ra ta làm một cái việc đó nhưng mà ta làm cho đúng thì cái phước nó vô lượng còn nếu mà ta làm sai đó ta làm nhiều nhưng không được nên có người họ tu cả đời chứ họ đi cúng hết chùa này tới chùa kia họ đi làm từ thiện họ bố thí nhưng mà họ tới thưa bá thầy hỏi à, tại sao mà con cúng nhiều như vậy con bố thí nhiều như vậy đó mà sao con không được phước thầy, thầy mới hỏi lại thầy hỏi bà cúng ở đâu bà cũng ở đâu bà bố thí cho ai cái chỗ này là quan trọng ở trên thực tế đó nếu mình bố thí thì cũng bố thí đúng người bà cúng dường thì cũng phải cúng đúng người cho nên khi cúng là ở đây đó mình nhắm vô cái chỗ đối tượng mình cúng là gì hiền thánh tăng mình cúng tại vì ở lộc quyển lúc đó mình tới mình quy y nên là mình quy y hiền thánh tăng chứ quy tăng là quy hiền thánh tăng các vị này là hiền là thánh cho nên những hiền tăng tức là họ đang tu hành mà họ hướng về cái thánh quả cho nên họ sẽ trở thành thánh họ từ hiền họ sẽ tiến lên thánh còn các vị thánh rồi đó mà ta cúng ta kết duyên với các vị thánh đó, họ là thánh rồi đó thì cái trường hợp này đó họ được phước nhiều lắm cho nên từ cái phước của họ họ chia ra cho ta họ chia ra cho ta thì cái trường hợp này nó chính ta được cái phước nhiều cái điểm này là cái điểm quan trọng còn ngược trở lại đó tại vì mình cứ là cúng dường cứ trai tăng tại đôi khi khi cúng dường rồi trai tăng cho nên là sản sanh ra một số người nữa là chuyên môn là nhận cúng dường và chuyên môn đó là đi trai tăng cho nên đó, thầy nói là thầy không có đi trai tăng và thầy rất sợ người ta cúng đây là nói thật Tại vì các Phật tử mình tốt hãy thấy người tu là nghĩ là cúng cho có phước Cho nên từ chỗ đó mình mới sanh ra một số tu sĩ giả Đây, Ở bên Nhật họ không có tu sĩ giả là vì họ có trí tuệ Cho nên họ thấy ông thầy tu họ đâu cúng họ không có đem cúng còn mình đây đôi khi các phật tử mình biết ông này là tu sĩ giả tu sĩ giả ta nhìn qua ta biết rồi ta nên ta nhìn qua cái quay nghi họ ta biết rồi từ cái ngôn ngữ cử chỉ của họ mình biết rồi cho nên mới sanh ra một số mà tu sĩ giả nó ở tỉnh ở tỉnh rồi lúc bây giờ họ mới thuê xe họ lên thành phố mình họ mới thay đồ rồi họ mặc đồ tu họ mình họ đi các thực đi sinh thành ra các phật tử mình cứ nhìn thấy nhà sư thì mình mình cúng mình nghĩ được phước cho nên thầy mới họp ban trị sự thành phố lại thầy nói là tất cả các tu sĩ của mình á, là cấm không cho đi khất thực tức là không cho đi xin, không cho đi xin, không cho đi khuyên đi góp ấy. là tại vì một số tu sĩ giả này đó thấy làm cái nghề này dễ cho nên nó cứ đi xin không? cứ ôm sổ sổ vàng nữa, đi xin xin hết nhà này tới nhà kia mà nói là xin về để cất chùa nhưng mà có những người họ kỹ một chút nữa họ tri ra nữa ờ, tức là chùa không có thành ra ông mới mượn cái danh là chùa nào đó ông đi xin người ta nhưng mà cái này là giả chứ không thiệt ngay như chùa mình đây lúc mà thầy đang xây dựng cũng có một người mà nhân danh là tri sự của chùa Uy Nghiêm mình đây mà tới xin một cái phật tử nào đó ở cái hãng ở cái cái cái cái dựa mà bán vật liệu xây dựng á chùa hết xi măng rồi cho nên xin nhưng mà cái bà bán xi măng này đó bà có mắt cũng tin tưởng bà nhìn bà thấy ông này bà, bà nghĩ trong bụng mình có lên chùa uy nghiêm mà mình đâu có thấy ông này bao giờ đâu mà bây giờ nói ổng là trị sự ở đây nữa à, nhưng mà nghĩ trong bụng như vậy đó nhưng mà cũng không không nói thẳng với ông này để mình cũng phải kính trọng cái hình thức ông tăng chút cho nên ông bà mới nói thôi được rồi thầy cứ về thầy cứ về chùa rồi một lát nữa con cho người chở tới chở xi măng tới cúng mình lên thì khi bà đó mới tới đây gặp thầy đó mới thưa với thầy chuyện này thầy có ờ, có một thầy trị sự ở đây nói là mình chùa mình hết xi măng rồi đi, đi xin không thầy nó không có ở đây thầy không có ông trị sự đâu cho nên quý vị biết là những người lợi dụng mà mình vô tình mình tiếp tay với những người này đó thì nữa họ kết duyên với họ thì họ đọa đâu đó là mình phải đi theo họ chỗ đó Đấy. cái này là nghiệp cho nên đây là cái việc rất là quan trọng cho nên mình cần nên sáng suốt cần nên tỉnh để mà nhận ra được những cái nên làm và những cái không nên làm cho nên nếu mà ta tu đúng Đức Phật nó chỉ có một niệm tâm thôi Chỉ có một niệm tâm kính trọng Tam Bảo thôi Mà Thiên Đế Thích đó, quá được một cái kiếp làm lừa của mình Làm làm bò của mình Để sanh đó. Cái này đó, từ nhỏ Thầy đọc ở trong kinh này thấy cái này Cái này là kinh Nguyên Thủy đã nói tới chuyện này rồi Chứ không phải là kinh Đại Thừa đâu cho nên khi mà ta quy y ở Lộc Quyển thì ta quy y đó gọi là phật pháp và tăng cái này chính mà đức phật tuyên bố hẳn vậy từ đây về sau đó ai muốn trở thành phật tử là phải quy phật quy pháp quy tăng mà cái tăng này đó là chủ yếu là hiền thánh tăng tức là những người đó đã đắc đạo rồi đắc quả la hán rồi những người chưa đắc đạo nhưng mà họ cũng có cái tâm xuất gia thực sự mà họ nó ra ngoài sinh tử tức là họ tu thiệt á, là hiền á, thì sao tức là không còn tham sân si này. cái người mà quyết tâm đi tu là không còn tham nữa mà không còn tham á, thì sự thật á, là không còn tham trong này gì tức là tham ăn tức là nghĩ tới ăn không được mình nghĩ tới ăn mà mình đi sinh đó không được nên hòa thượng quy nghiêm hồi xưa hòa thượng nói với thầy này, khi mà học tới chỗ này đó hòa thượng nghĩ đức phật nó không phải vì ăn mà đi khất thực cho nên à, lúc bây giờ đó hòa thượng mới ngồi trong cái miếu của hồn nguyễn tu tức là nhịn đói cả ngày rồi không có ăn gì hết nhưng mà không đi sinh à, nhịn đói chứ không đi sinh thì lúc bây giờ đó thần già lam ấy, mới xuống dưới xóm ấy, ông thần ấy, ông mới kêu ở dưới xóm ông nó có một nhà sư tu ở trên đó đó ừ, tu ở trên đó cho nên ấy, các ông lên lên đó cũng dường thì cả một cái xóm như vậy cái chuyện này xảy ra vào khoảng độ chừng sáu bảy chục năm về trước ở long thành ừ, ở xã phước long thì bây giờ sáng đó người ta mới đi lên trên cái chỗ chùa Cô hồn người ta coi thứ, không? Thầy Hòa Thượng tu ở trong cái chùa đó, kêu chùa Cô hồn đó là người ta cất cái chùa nhưng mà không có thầy ở. Không có thầy ở, rồi đó tới rằm tháng bảy thì người ta đem đó ta chỉ cúng Cô hồn cúng lần thôi. Thành ra Hòa Thượng mới đi tới chỗ này nữa, à, vô ngồi trong chùa này tu. Thì tự nhiên ông thần này ông xuống ông kêu cả sáng họ lên họ thấy Hòa Thượng đang ngồi thiền ở đó, đang tụng kinh thành ra họ thấy đúng như vậy đó là họ kéo nhau lên họ quy y họ quy y họ cúng dường Đấy. cho nên á, nếu mà các cái bậc mà tu á, gọi là tu thực chân tu đó thì hồ pháp long thiên người ta giữ gìn ta giữ gìn cho nên á, người thực tu đó thì cho nên dầu đói nhưng mà vẫn không sinh Đức Phật dạy là không phải vì ăn mà sinh mà đi khất thực người ta gọi đi quá duyên đi tìm cái người mà có duyên với mình để độ ờ, chứ không phải vì ăn ờ, đây là trên bước đường tu cho nên trên bước đường tu này đó là những người thực tu đó là chấp nhận cái vấn đề đói khát ờ, chấp nhận cái này đó là họ tu thiệt cho nên ta quy y mà ta quy y được với các bậc hiền thánh tăng này đó cái phước chúng ta mới lên nhờ nương theo cái phước của các ngài nhờ nương theo cái đức hạnh của các ngài mà chúng ta lên được thì ngày nay đó bên hệ thống mà năm truyền Phật giáo tức là Phật giáo Nguyên Thủy á, thì họ có gặp một cái nó khó khăn này nè là cái khi mà mình tới mình quy y cái chùa đó cái ông thầy mà đứng ra làm lễ quy cho mình á rồi vài hôm ông hoàng tục mất thì sao cái chỗ này là chỗ quan trọng cho nên ta hiểu này ta quy y tăng á, là ta quy y hiền thánh tăng tức là cái vị nào mà tu hành đàng hoàng đó theo con đường của phật á, ta coi như người đi trước và người dẫn đường cho ta thì ta cứ đi theo ta đi theo người đó ta tu chứ còn cái ông trước đây này ông đứng ông quy y cho mình á, mà bây giờ ông bỏ tu rồi ông bỏ tu ông hoàn tục rồi ông đi con đường khác rồi thì ta có nên theo ông không cái này không nên theo nữa đó, đây là cái việc quan trọng bên đạo nho đó thì hay có một cái lỗi lầm chỗ này khác với đạo phật mình tên bên đạo nho đó, thì cái trường hợp đó, đó cái đạo trung hiếu của họ cái đạo trung hiếu của họ hãy cái người nào đó mà không trung thành với vua đó, là là coi như là chết cái người nào mà cãi lại cha mình đó, thì coi như là bất hiếu không? cho nên ở bên đạo nho mới có một cái là vua biểu chết là mình cũng phải chết thôi mặc dù quan ức cũng chấp nhận mình chết còn cha mình mà biểu mình chết thì mình chết thôi rồi bây giờ đến nhiều người chấp cái chỗ này nó bây giờ cha mình dù có khùng điên có gì gì nữa cũng là cha mình phải không cho nên phải phải nghe chứ không được cãi cái này đức phật nó không có tại vì cái sai lầm của cha mẹ tổ tiên ông bà của mình á, là vì à, họ không được gặp Phật cho nên họ không được học pháp, họ không được hiểu, do đó mà họ làm những cái tội lỗi. Bây giờ một số những người họ trở thành tội lỗi, họ trở thành thân tàn ma dại, họ trở thành ra chúng sanh ở trong ba đường ác khổ. Cho nên vì thương mà báo ơn những người này đó, cho nên ta phát tâm ta tu ta phát tâm ta tu là tu tu thay cho họ đây nè chứ đương nhiên ta không nghe họ nữa tại vì cái trường hợp đó mà bây giờ cái người này đã giết cha mình à, giết cha mình rồi bây giờ đó mình mang cái thù này đó mình nhất định là phải đi trả thù thôi tức là tạo nghiệp nữa cho nên đức phật đó tiền thân của ngài đó có những cái kiếp như vậy à, ngài làm thái tử nhưng mà bị loạn thần nó giết vua đi cho nên thái tử là vẫn có một cái ý báo thù nhưng mà lại nghe đó ông vua cha hiện ra bảo rằng không nên lấy gươm giáo mà trả lời gươm giáo hãy sống một đời theo chư phật hỷ xã từ bi cho nên lúc đó ông có khả năng giết cái người mà giết cha ông nhưng mà thôi ông giết đây là mình tu theo đạo phật đó tức là mình á, mình thay cho cha mẹ mình thay cho tổ tiên mình thay cho ông bà mình á, mà mình tu cho họ cho nên tất cả các phật tử chúng ta đây tới đây quy y chúng ta tới đây tụng kinh chúng ta tới đây nghe giảng thì chính trong lúc đó, đó là chúng ta cũng đã mời gọi tổ tiên ông bà chúng ta tới đây tu thành ra tới đây cùng tu cùng nghe pháp với ta đây đó cho nên giải được cái quan nghiệp mà ông bà tổ tiên chúng ta nếu còn ở trong cái cõi quỷ đó thì họ quá kiếp rồi đây là trên bước đường tu chúng ta nói gọi là tu để mà trả ơn theo đạo phật chúng ta là phải như vậy đó ta theo phật được rồi ta được học rồi đó thì ta nghĩ tới ta độ những cái người khác cho nên cái truyền thống việt nam mình có nói là nhất nhân hành đạo cửu quyền thắng đó tức là một người mà hành đạo tu đúng được đó thì cửu quyền thất tổ mình được siêu thăng hết đây là cái chính mà tất cả các phật tử chúng ta nên biết đó. thì cái này là cái quy y theo nguyên thủy tức là bắt buộc là ta phải quy y phật quy pháp quy tăng cái này chính nhưng mà lần phát triển lên á, thành ra tới đại thừa tới đại thừa có nghĩa là sau khi đức phật thích ca vào niết bàn rồi đức phật niết, niết bàn rồi đó thì bây giờ quy y thì chúng ta lại khác tức là có thay đổi tại không có đức phật trên đời này nữa cho nên bây giờ đó người ta mới tạc cái tượng phật tạc cái tượng phật bằng đồng hay là bằng bằng ờ, đất hay là bằng gỗ gì đó ta thờ lên đây nên ta quy y nhưng mà ta nhìn cái tượng phật này ta phải nghĩ tới phật á thì Đức Phật cũng chứng cho ta được. Đây là theo tinh thần Đại Thừa. Cho nên thờ tượng Phật. Nhưng mà với điều kiện đó là lòng chúng ta tin Phật, chúng ta nghĩ tới Phật đó, thì Phật sẽ chứng cho chúng ta cái này. Chứ còn đó, nếu mà ta nhìn ta coi ta này là cái tượng Phật đó. Mà cái người có niềm tin đó, thì nhìn tượng mà thấy như là Phật. Thì cái này đó Phật vẫn chứng cho họ được. Cho nên chỗ này vẫn quy được nhưng mà từ cái chỗ quy này đó, đại thừa đó thì ta nâng nó lên bậc nó cao hơn tức là nhìn cái tượng cốt này chứ còn không có cái đối tượng nào hết thì ta làm sao ta ta, ta nghĩ ra được cho nên nhìn cái tượng Phật này mà ta nghĩ ra Phật ta nghĩ ra Phật ta nghĩ thêm cái rộng hơn nữa đó ta nghĩ tới mười phương ba đời tất cả chư Phật thầy Đức Phật nói với chúng ta nó không phải chỉ có một Đức Phật Thích Ca làm Phật đó nhưng mà trước Đức Phật Thích Ca cũng có người tu hành thành Phật và sau Đức Phật Thích Ca cũng có người tu hành thành Phật ở trong hiện tại hiền kiếp này nó cũng đã có một ngàn Đức Phật ở trong hiện tại này ở khắp trong mười phương cho nên khi mà ta quy y đó quý vị đọc cái Hồng Danh Pháp Hoa có thấy ta là thứ nhất một lại chúng ta lại đó ta bảo là quá khứ nhất thiết chư Phật có nghĩa là tất cả các đức Phật ở trong thời quá khứ ta lại hết nhưng mà ta lại này đó không phải là ta quy một lần thôi mà cái người tu theo pháp hoa chúng ta đó là mỗi ngày ta mỗi đọc mỗi ngày ta mỗi lại mỗi ngày ta phải nghĩ lúc nào ở trong lòng chúng ta nghĩ tới chư Phật tất cả các đức Phật quá khứ ta đều nghĩ tới các ngày đây là chúng ta quy y đó ta quy y đó chứ không phải là ta quy một lần rồi ta về rồi ta quên đi hết ta đã ta quy cái này đó là ta quy suốt đời chúng ta và luôn những đời về sau nữa cho tới ngày ta thành phật thôi ta nên chưa thành phật mà tái sanh lại cái cõi này đó thì ta cũng cầu mong được gặp phật pháp để ta tiếp tục ta tu ta đi lên đây là cái điểm quan trọng nhất cho nên tất cả mọi người chúng ta đây mặc dầu gặp phật pháp nên hôm nay ta gặp Phật Pháp nhưng mà tất cả mọi người không ai giống ai hết. Cái người phước nhiều, cái người phước ít, cái người tội nhiều, cái người tội ít, cái người mà không có phước, người mà không có tội, đều khác hết. Nên tất cả mọi người chúng ta này, ai cũng khác hết. Nhưng mà ta có một cái chung đó, là ta quy y với Phật, ta là con Đức Phật. Tại Đức Phật cho ta cái này Thành ra ta là con Đức Phật, ta tự xác định mình là con của Đức Phật. Và ta tự xác định là ta theo lời dạy Đức Phật ta tu hành. Ta quyết định là ta đi theo con đường của Phật để nhờ Phật cứu ta, nhờ Phật độ ta, để mà chúng ta đi lên được. Cho nên những người mà những cái kiếp về trước đã từng tu hành rồi đó, được một phần công đức thì tái sanh lại trên cõi đời này đó họ có những cái ưu hơn người khác còn người nào nữa mà mới phát tâm bây giờ đó thì cái trường hợp này đó, cái căn lành chúng ta yếu hơn cho nên đó, thầy nhớ à, hòa thượng trí tịnh khi còn sống hòa thượng nó hồi nhỏ hòa thượng theo mẹ đi lên núi cấm thành hồi xưa người ta hay lên núi cấm người ta tìm thầy trên đó thì tự nhiên ờ, lên trên núi cấm tới cái chùa vạn linh vô lễ phật thì gặp cái ông hòa thượng ở đó đó ừ. ông mới chỉ hòa thượng trí tịnh lúc hòa thượng chưa đi tu thì bây giờ đó ông mới nói với thầy trí sự ông nói cái ông này đó đời trước là hòa thượng này cho nên đời này cũng sẽ đi tu và làm hòa thượng đấy không nên xem thường ông cái này là hòa thượng dạng linh nói với ông trị sự cái lời này cho nên khi mà hòa thượng dạng linh nói như vậy đó thì hòa thượng trí tịnh tự nhiên nghĩ là nghĩ ra đời trước mình đã tu rồi cho nên nó lên nhìn thấy cái cảnh chùa nhìn thấy chư tăng tự nhiên sao thấy nó thân quen nó gần gũi quá mà. cho nên tất cả các phật tử chúng ta đó, mà chúng ta nghiệm chúng ta biết cho nên người nào mà tới chùa thấy như là thân quen với mình gần gũi với mình mà mình tụng kinh mình thấy vui là biết cái người này đời trước đã có tu rồi à, đây là trên bước đường tu cho nên hòa thượng nghe nói như vậy đó thì bây giờ đó thôi hòa thượng mới xin ở lại chùa không đi về và xuất gia tu hòa thượng tịnh xuất gia tu mà sau này đã trở thành một vị hòa thượng nổi tiếng thành ra hòa thượng nổi tiếng có một cái đó là cái bộ kinh pháp hoa bằng chữ hán đó hòa thượng tùng thuộc lòng được thành ra hòa thượng tùng thuộc lòng được cái bộ kinh đó bằng chữ hán thì các vị nghĩ xem cái bộ kinh đó, nó là tất cả thầy nhớ là trên sáu chục ngàn từ nhưng mà từ hòa thượng thuộc hết tức là thuộc một cách dễ dàng và hiểu năm cách rõ ràng cho nên hòa thượng mới dịch ra cái kinh pháp hoa đầu tiên người ta tụng lên cho nên cái người này đã tu nhiều đời trước rồi bây giờ tái sanh lại đây đó, họ tu đó thì họ đốt giai đoạn họ tu nhanh hơn tức là họ lên mau hơn còn đời trước chúng ta chưa tu thì đời này nữa ta hiểu chậm hơn và cái kết quả chúng ta nó kém hơn cho nên pháp xuất tu thì cùng một lượt nhưng mà thầy để ý thầy thấy ở trong trường thì cùng học một lớp cùng theo một thầy nhưng mà không phải ai cũng được như ai hết thành ra được chẳng còn mấy người còn đa số rơi rụng rơi rụng lần lần cái này là tại vì căn lành yếu quá Đấy. thành cái người mà hạ quyết tâm tu đó là cái này căn lành họ lớn rồi mà căn lành họ lớn họ đã trồng sâu căn lành ở Phật pháp rồi cho nên họ vui với Phật pháp họ vui với Phật pháp họ hết lòng ấy, thì họ mới có kết quả thành ra giống như là tổ tiên thay ngài có một cái lời nói mà tất cả mọi người chúng ta phải suy nghĩ nữa ngài mà nói này ngày tháng ta thung dung vui với đạo Thành ra ở trong đạo ta thấy vui hơn Tụng kinh ta thấy vui hơn Ngồi thiền ta thấy vui hơn lại phật ta thấy vướng còn lợi danh tình ái cái này ta sợ lắm đó. ta sợ nhất là bốn cái chữ này sợ lợi danh tình ái cái này nó ràng buộc con người nó làm cho con người khổ quá ta nói người nào mà sợ lợi danh tình ái mà thích đạo đó tu hành đó, thì cái người này dễ đắc hơn mà cái người này đó được như vậy đó là ta biết cái người này họ có tu nhiều đời ta đã có tu rồi cho nên à, bây giờ đó, à, ở trong kinh pháp hoa này không phải ta quy một lần thôi mà ta quy y hết đời này và đời sau nữa thành ra trong lòng chúng ta vẫn nhớ ta quy y ta quy y với chư phật giống như là thiên đế thích ấy. mà cái khi chết đọa vào trong bụng bò đó thì cái trường hợp đó ngài vẫn nhớ nên mình quy y ở trong bụng lừa mà vẫn vẫn đọc quy y trong đó, đó thì cái trường hợp này đó là cái kiếp này thoát ra nhanh và trở lại à, sanh trở lại làm trời còn mình đây cũng vậy tức là lúc nào á, trước khi mình chết á, thì các phật tử nên nhớ cái điều là ráng niệm phật tức là mình nhớ mình niệm phật chứ đừng niệm cái gì khác à, tại vì cận tử nghiệp mà nó tới đó nếu nghiệp mình cái nào đó thì nó tới nó dẫn à, cái nào nặng nhất á, thì cái đó nó kéo mình đi hơn nó nặng làm sao tức là mình nặng lòng hơn tức là mình nặng lòng cho nên à, có người nữa thì kẹt lợi danh có người thì kẹt tình ái kẹt vô niệm cho nên khi kẹt đó mà trước khi mình chết đó, thì đương nhiên cái này đó dầu mình có nghĩ tới đó đi nữa mình cũng mất thôi nhưng mà trong lúc tại nghiệp mình cho nên mình nghĩ cái này mình mình sẽ đọa nên những người tu tịnh độ đó, mà đức phật nói là cái người mà ái không đoạn đó, thì người đó nhất định phải ở lại ta bà dầu tu tịnh độ đi nữa cũng không có về cực lạc được nhưng mà trong lúc đó mình chỉ nhất tâm mình niệm phật á à, mình nhất tâm mình niệm phật á, thì phật hiện ra cứu mình à, thì mình mới sanh về tịnh độ được cho nên tu cả đời mình nhưng mà cái giờ cuối cùng lâm chung đó là cái này quan trọng nhất nên nhìn cái lúc lâm chung đó mình biết cái người này đó họ sẽ sanh về trời hay họ sanh vô loài người mình họ đi về phật à, nhìn cái này chỗ này biết cho nên cái kinh nghiệm của những người trước đó, bảo là cái khi mà cái người chết họ sắp chết đó, mà họ không ốm đau bệnh hoạn gì hết thành hầu mạnh khỏe như vậy nhưng mà họ chết thậm chí có người họ biết được cái, cái ngày chết của họ nữa họ biết được ngày chết của họ ngày giả từ hết tất cả bạn bè xong rồi đó họ về nhà họ lại phật họ tụng kinh xong họ chết cái người này là chắc chắn họ về phật đó là ở trên cái bước đường tu của mình đó. có người nữa thì cái dư nghiệp còn cho nên trước khi chết cũng phải trả cái nghiệp báo này tức là mình có mấy khoảng thời gian ốm đau bệnh hoạn mà thầy để ý thầy thấy đó tức là trước khi họ chết á, mặc dù họ mang những cái bệnh rất ngặt nghèo ví dụ bệnh ung thư cái bệnh này trước khi chết nó hành hạ nhưng mà hồi đó thầy á, gần hòa thượng trí hữu thầy thấy hòa thượng bị ung thư gan hòa thượng chết nhưng mà trước khi chết thầy thấy hòa thượng vẫn bình tĩnh như thường không có gì ta nên nhiếp tâm niệm phật và trút hơi thở mà cái mặt của ngài đó nó vẫn hồng hào cái khi bệnh thì cái mặt nó xanh mét nhưng mà trước khi chết cái mặt hồng hào lại rồi chết đi cho nên cái này là cái người tu họ có công đức cho nên trả cái nghiệp cuối cùng trả nghiệp cuối cùng rồi đó thì trước khi chết cái tâm họ rất là an lành và họ ra khỏi cái cái xác này đó. tại vì à, thầy thầy biết hồi lúc mà thầy còn nhỏ theo hòa thượng này hòa thượng này chuyên tụng kinh pháp hoa và ngài đốt ngài đốt liều đốt hết trên đầu rồi ngài đốt trên hai cánh tay nữa tới cuối cùng ngài đốt rụng hết một nóng tay thầy mà hỏi hòa thượng thầy hỏi ờ, thầy đốt mà nóng không thành ra thầy thấy nóng tại vì thầy chỉ đốt một liều hương ở trên đầu thôi mà thầy này nóng quá và và thượng đốt hết trên đầu theo đầy trên đó hết rồi dám đốt một rụng ngón tay nữa hòa thượng cười và thượng nói với thầy nếu mà nóng thì làm sao mà đốt được không cho nên thầy nghĩ khi mà mình tu hành đây đó nếu cái nghiệp cuối cùng mà mình trả đó thì khi mà mình sắp chết đó, thì cái trường hợp đó dù mình có bệnh nặng đi nữa nhưng mà cái thân này nó không hành hạ mình cái thân không hành hạ được cái tâm mình á thì cái chỗ này vãng sanh được tức là về phật được cho nên cái chủ yếu tất cả các phật tử chúng ta đó là cái khi tu á, đức phật nó cái tâm là chính à, chứ không phải cái thân mà bây giờ đó ta còn cái thân này ta mượn nó ta tu đó thì có cái thân này chúng ta mới tụng kinh được ta mới lại phật được ta mới làm công đức được chứ nếu không có nó thì ta là ma ta không tu được nhưng mà cái chính của nó đó là cái tâm chúng ta tu còn nếu mà nhiều người đó họ công quả họ làm hết chuyện này chuyện kia nhưng mà họ trong tâm á, thì nó hay buồn phiền bực tức khó chịu thì cái này vẫn đọa tại vì cái thân á, thì mình hành cái sát này đó nhưng mà cái tâm nó không bằng lòng nó không vui phải không cho nên các Phật tử nghiệm cái chỗ này Cho nên tu hai cái này khác nhau. Và công đức sanh ra hay là tội sanh ra đó, ở chỗ này quan trọng. Ừ. Cho nên Thầy, hồi nhỏ Thầy tu, Thầy có cái khác hơn những người khác ở điểm này. Cho ừ. nên đồng đi tu hết. Nhưng mà những người khác thì ngại những cái chuyện nặng nhọc. Ngại những chuyện nặng nhọc còn với cái chuyện dơ bẩn còn thích những cái chuyện nào mà nhẹ nhàng mà sung sướng ấy, thì thích hơn cho nên trong cái lúc đó, đó khi mà họp chúng lại nếu mà đề nghị một số các cái việc đó không ai tình nguyện làm thì bây giờ mới cử mới cử chúng cử người làm bây giờ cái việc đầu tiên mà thầy nhớ đó là ai phụ trách cái vấn đề dọn dẹp nhà vệ sinh ừ, thầy thấy ai cũng cúi xuống hết tức là muốn tránh mặt hết ừ, thầy đưa tay lên thầy nói con ừ, tức là làm cái chuyện này đó mà tự nhiên trong lúc đó nhờ căn lành của thầy cho nên đó, thầy tình nguyện một cái đó thầy có cảm giác như tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm hết tức là có người làm rồi khỏi có phân công nữa không sợ nữa thầy nhận ra được cái chính cái công đức đầu tiên mà thầy tạo được là chỗ này cái công đức là từ đó tức là chỉ có cái tâm muốn làm thôi chưa làm nữa mà đại chúng ta đã quan hỷ rồi người ta đã vui rồi các vị thấy cho nên đức phật dạy mình làm cho chúng sanh quan hỷ tức là làm cho chư phật quan hỷ tại vì phật thương chúng sanh cho nên mình thay phật làm cái chuyện này nữa thì mình được phật hộ niệm cho nên tu pháp hoa cái quan trọng nhất là phải được phật hộ niệm tên điều thứ nhất là mình có căn lành tại vì nhờ mình có căn lành cho nên mình mới phát tâm mình làm những chuyện khó làm này đó mà phát tâm làm chuyện khó làm này đó thì mọi người quan hỷ do đó phật quan hỷ cho nên phật quan hỷ thì tức là phật hộ niệm cho mình phật bảo vệ cho mình mà Phật hộ niệm cho mình bảo vệ mình á, thì khiến hộ pháp Long Thiên giúp mình. Cho nên tất cả những cái cái tài ách mình vượt qua dễ. Đây là ở trên bước đường tu đó thầy nghiệm rồi đó, thầy thấy cho này. Nhờ cái phát tâm ban đầu đó mà chính cái chỗ này mà tạo nên công đức. Rồi tạo được cái công đức này đó thì từ cái công đức này có sẵn nó mới có một cái là thầy thương bạn mến đây thầy thương mình bạn mến mình thấy mình làm đó, với tất cả tấm lòng của mình cho nên người ta thương người ta quý mình từ chỗ này đó là con đường đi lên con đường mình lên được thì chỗ này là do phước mình tu đúng là phước nó sanh ra còn những người khác cũng đi tu nhưng mà tu theo kiểu kia đó thầy thấy rồi nó rụng như là bông xoài cứ rơi rụng lần hết đây là trên bước đường tu đó cho nên tất cả các bậc tử chúng ta nghĩ cho này. làm cái gì mà mọi người quan hỷ tức là phật quan hỷ mà phật quan hỷ thì phật hộ niệm cho mình phật chấp nhận mình đó, thì đây là con đường đi lên đi lên hiền thánh thầy nghĩ là dễ đó là trên bước đường tu của chúng ta đó à, là phải nhớ cái cái cái căn bản chỗ này à, còn làm nhưng mà cũng làm vậy nhưng mà bị phân công làm rồi đó thì trong lòng buồn bực khổ sở phải không khó chịu thì này nghiệp sanh ra mà nghiệp mình sanh ra rồi đó, thì làm sao mình lên được chỉ có đi xuống thôi cho nên nghiệp mình sanh ra thì mình trở thành ra buồn bực khó chịu như vậy đó thì ai dám cử mình làm cái gì cho nên cho những cái chuyện khó hơn nữa hay thậm chí không cho mình làm gì hết nhưng mà ở trong đại chúng thế này cái người mà không được làm cái gì hết ấy, thì cái người đó có ở lâu được Đấy. tức là phải đi thôi cho nên khi mà thầy tu đó thầy nghĩ đó, ở trong đời thầy nó chỉ mong được hai việc một là được học cho ừ. nên được học phật và được làm việc cho phật đó, là hai cái việc này là hai việc chính cho nên làm việc cho phật đó, thì mình làm việc với tất cả tấm lòng mình mình không nại hà thì cái trường hợp này đã hết lòng mình làm mà muốn làm đó, thì mình sợ cái vấn đề mình phạm phải sai lầm cho nên nhờ Phật hộ niệm cho mình cho nên nhờ Phật hộ niệm cho mình cho nên mình phải siêng năng đọc tụng kinh điển và lại này thì bây giờ đó kinh nó làm cho mình sáng ra và Phật hộ niệm tới cho mình nữa đó, thì mình nhìn mình thấy được mình mới biết được cái là cái gì nên làm và chỗ nào việc nào không nên làm chỗ nào nên tới và cái chỗ nào nên tránh đây thì mình mới thoát được hết tất cả các cái tai ách cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa là chúng ta chỉ có cái là quy y với tam bảo thôi mà nương vô cái tam bảo lực nương vô tam bảo lực này đó, thì cái tâm chúng ta nó yên lần cái trí chúng ta nó sáng lần ra thì từ cái chỗ đó con đường đi về phật chúng ta nó chắc chắn nó không lạc cho nên eh, khi mà Thầy cầu nguyện cho tất cả mọi người đó, Thầy thường hay nghĩ tới cái này. Đấy. Cái thứ nhất là gì? Phải nương được cái lực của Tam Bảo. Cái lực của Tam Bảo phải nương này được. Rồi kế đó, đó là phải hiểu được cái sâu sắc nhất cái lời của Đức Phật dạy. Rồi ứng dụng cái lời Đức Phật dạy trong cuộc sống của mình đó, gọi là thấu triệt yếu chỉ kinh. Thế nên hiểu cho nó rõ rồi cái nào mà nên làm cái nào không nên làm cho nên nhờ tụng kinh pháp qua mà hiểu hiểu rồi đó bây giờ thầy mới soạn trở lại cái bốn môn pháp qua cho mình tu này cho các phật tử tu này. Ừ. thì hiểu được cái chỗ này đó mình thực tập đó, thì lần lần mình ra khỏi sanh tử cho nên thoát khỏi kiếp tử sanh mình Thế nào thoát khỏi được kiếp tử sanh tại vì trong cái kiếp người mình ấy, là chỉ có sanh và chết thành ra mình sanh ra trong loài người mấy mươi năm rồi đó mình chết đi chết đi rồi đó mình lại tiếp tục tái sanh nữa mà Đức Phật nó sanh trong loài người là khó so với các loài khác cho nên mất cái thân người rồi đó mà muốn sanh ở đây rất khó thành ra may mắn lắm mới được sanh lại làm người mà sanh làm người đó mà sanh làm người mà không vẹn toàn nữa, thì này còn khó nữa khó mình tôi rồi đó không được gặp Phật pháp mà bây giờ được gặp Phật pháp đi nhưng mà mình vào tu đó không ai chấp nhận mình hết đó, thì cái này hỏng cho nên trên bước đường tu mình làm sao mà nếu chưa về Phật mà tái sanh ở đây đó, thì ta cũng được gặp thầy hiền bạn tốt đó, để chúng ta tiếp tục tu hành cho tới ngày thành Phật. Cái đây là cái ý nghĩa quy y của chúng ta đó là suốt đời đời sau nữa cho tới ngày thành Phật chứ không phải là chúng ta làm lễ bữa hôm nay rồi cái chúng ta xong rồi nếu Nếu mà xong rồi thì coi như tất cả đều hết, coi như không có gì hết. Còn mà ta về, ta còn nhớ Phật, ta còn tụng kinh, ta còn lại Phật, ta còn tiếp tục tu thì như vậy cái phước chúng ta từ từ sanh ra. Thầy xin ngừng ở đây rồi à, tuần tới chúng ta sẽ tiếp